chào tất cả anh em à, làm tay cái nha ngày hôm nay giới thiệu cho anh em cái à, nắp tài xỉu âm dương Đấy. hay còn gọi là cái nắp tài xỉu hai chiều nha thì à, cái nắp tài xỉu âm dương này nó như nào thì là rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần cầm cái chỉ cần cần cái nắp cần cái nắp và bộ hột đó chính là cái bộ nắp tài xỉu hai chiều khi mà anh em lắc tài xỉu anh em chỉ cần biết được ở trong này đấy, ở trong cái nắp này nó bên nào là mặt tài bên nào là mặt xỉu đấy, thì ví dụ như bên này mặt tài của tôi bên đằng này nó là mặt tài thì là anh em sẽ lắc về đằng này đấy, lắc về phía đằng mặt tài thì là nó sẽ cho mặt tài anh em đấy, còn anh em lắc thẳng anh em lắc về phía trước là cái phía đối diện với cả, cả mặt tài này thì nó sẽ cho anh em là cái chén xỉu nhé như này thì nó sẽ được chén xỉu đó nó sẽ là chén xỉu tiếp tục như vậy Đấy, tài xỉu tài xỉu đó rất là hiệu quả nha thì à, đây là cái à, nắp tài xỉu hai chiều Đấy, hay còn gọi là nắp tài xỉu âm dương Đấy, cho anh em nào làm tay cái anh em lắc tài lắc xỉu nó đi theo ý muốn của anh em nhé Đấy, thì anh em nào mà muốn liên hệ sở hữu cái bộ nắp tài xỉu hai chiều này Đấy, thì anh em à, cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé Đấy, thì còn à, bên tôi còn rất là nhiều những cái đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa